là phẩm tinh khiết tâm thành kính dâng lên kiếp bạc tối linh từ cầu xin đức đại phương cửu thiên vũ đế trần triều hiền thánh tổng quốc chính thái sư thượng phụ thượng quốc công thiết chế bình bắc đại nguyên suý nhân vương đào đại Thank you.